Hello hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm qua Dũng nhận được rất nhiều các thông tin từ các nhà đầu tư là có nên giữ cổ phiếu trong gian này hay không. À, thực sự là với đây là câu hỏi rất là khó với Dũng. Tuy nhiên thì à, hôm nay Dũng sẽ làm một video này để chia sẻ với quý vị các bạn cách mà chúng ta phản ứng với những cái thông tin về chiến tranh, về dịch bệnh, về sóng thần Ờ, về rất nhiều những cái thông tin gọi là bất lợi với chúng ta trong quá trình đầu tư vậy chúng ta cần phải xử lý như thế nào với những cái thông tin như vậy nếu những ai đã từng nghe một câu nói nổi tiếng của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett ông có nói rằng là để thành công trong đầu tư chứng khoán đó là nguyên tắc số 1 đó là bảo toàn vốn nguyên tắc số 2 đó là bảo toàn vốn và nguyên tắc số 3 đó là hãy nhớ nguyên tắc số 1 vậy vì sao chúng ta cần bảo toàn vốn bởi vì nếu chúng ta bị hết máu chúng ta bị khô máu thì chúng ta có thể đầu tư được nữa không chúng ta có thể làm lại từ đầu được nữa không và chúng ta biết rằng là trên thế giới thì có rất nhiều các công ty bảo hiểm thậm chí là càng càng ngày càng nhiều lên quy mô càng mở rộng lên vì sao nó lại có những công ty bảo hiểm quy mô ngày càng mở rộng và rất nhiều các công ty khác cũng mọc lên trong những cái thời gian vừa qua và càng ngày càng mọc nhiều vì sao nó như vậy chúng ta thử đặt ra câu hỏi đó là vì sao như vậy đó là vì bản thân chúng ta cần phải có một cái công cụ bảo hiểm cho chính mình với chúng ta à, thì cuộc sống chúng ta thì chúng ta có những cái bảo hiểm nhân thọ trong đầu tư chúng ta thấy là chúng ta cần bảo toàn vốn đây là những cái bí quyết quan trọng để chúng ta có thể tồn tại trên thị trường vậy nếu như thông tin tiêu cực đang diễn ra trên thị trường thì điều đầu tiên chúng ta cần phải bảo toàn vốn để giữ lại số tiền giữ lại cái những cái thành quả chúng ta có được trong rất nhiều thời gian qua nếu chúng ta phó mặc cho số phận nếu chúng ta phó mặc cho tất cả những cái gì nó đang diễn ra thị trường thì điều gì nó diễn ra sau một thời gian tới bởi vì mỗi chúng ta chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để đầu tư nếu những bài đã khoảng độ 30 tuổi thì chúng ta có thể có 40 năm nữa thậm chí là 50 năm nữa chúng ta có thể đầu tư với những ai 50 tuổi chúng ta vẫn có thể có 2 đến 30 năm nữa để chúng ta đầu tư vậy vì sao chúng ta lại tiếp tục nắm giữ trong cái đoạn này khi mà dịch bệnh đang diễn ra và khi những cái thông tin đang tiêu cực diễn ra nếu chúng ta để ý một chút thì chúng ta thấy là mọi cái diễn biến thị trường trong đoạn này nó không tích cực với chúng ta ờ, Dũng đã nói một cái câu chuyện để các bạn có thể xem lại video hôm qua đó là gì ạ khi mà cái xu hướng xu hướng của thị trường chung hay là xu hướng tổng thể của viên index của chúng ta nó đang không hỗ trợ hay chúng ta gọi là nó đang trong những cái uh, những xu hướng điều chỉnh thì những thông tin tiêu cực thông thường nó sẽ Ờ, có những cái ảnh hưởng rất là xấu đến cái ờ, thị trường chúng ta và Dũng đã nhận được rất nhiều các chia sẻ cũng như là câu hỏi của rất nhiều người là ở trong giai đoạn này thì có thể bắt đáy được không có thể mua cổ phiếu giá rẻ được không nhưng các bạn thử đặt ra câu hỏi là nếu các bạn mua các bạn lỗ 5% thì sao các bạn phải lãi 5,6% các bạn mới hòa vốn và nếu các bạn lỗ 20% thì các bạn phải lãi 25% hòa vốn và câu hỏi đặt ra là nếu các bạn lỗ 50% thì điều gì sẽ diễn ra có lẽ là các bạn không thể nào lấy lại cái thành quả hay là có thể hoa vốn lại được trong cái thời gian ờ, ngắn bởi vì các bạn cần phải lãi 100% các bạn hòa vốn được Vậy lý do vì sao chúng ta lại cần bắt đáy lý do vì sao chúng ta lại nắm giữ cổ phiếu chọn này mà chúng ta biết rằng là những cái thông tin những cái gì ạ à, chúng ta gọi là những uh, cái bất lợi đang rình rập chúng ta trong thời gian đang tới và ở đây chúng ta thấy là ở trên thế giới thì với cái việc dịch bệnh cũng đang diễn ra là khá phổ biến à, với Việt Nam chúng ta chúng ta cũng chưa biết là kiểm soát được trong lại này hay không thực sự là chưa biết thể nào có thể kiểm soát được cho lại này không nên chính vì vậy không phải là việc của chúng ta nắm giữ để cầu nguyện à, dịch bệnh sẽ qua mà chúng ta hãy đứng ra một bên và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát bởi khi các bạn quan sát các bạn có tiền mặt thì các bạn sẽ có rất nhiều cái lợi thế để cho chu kỳ tiếp theo bởi vì khi các bạn à, có mà thì các bạn sẽ có thể trong những chu kỳ tới các bạn sẽ có thể biết được những cổ phiếu là tốt nhất biết được khi nào thị trường trung tạo đáy biết nào những cổ phiếu dẫn đầu các bạn có thể mua được đó là những cái lợi thế rất là tuyệt vời khi mà chúng ta tham gia thị trường trong cái đợt hồi phục sắp tới và khi các bạn nắm giữ cổ phiếu thì các bạn có biết rằng là cổ phiếu của bạn sẽ trở thành những cổ phiếu tốt trong thời gian tới hay không nếu những ai theo dõi về những cái đợt mà chúng ta gọi là anh rời khỏi Liên minh châu Âu thì các bạn thấy là có rất nhiều cổ phiếu giảm và sau này gần như không quay trở lại nữa và nếu các bạn đang nắm giữ cổ phiếu đó thì sao gần như là các bạn sẽ thấy rằng là rõ ràng là chúng ta bị lỗ một khoản rất lớn và uh, khi mà thị trường lên cổ phiếu của bạn không lên và sau đó khi thị trường sung giảm thì cổ phiếu của bạn không những không giữ được mà nó giảm nhiều hơn nếu các bạn theo dõi uh, cái quá trình bầu cử tổng thống Mỹ trong ngày nhiệm kỳ trước các bạn cũng sẽ thấy rằng những thông tin tiêu cực như vậy nó thông thường nó tác động lên khá lớn với thị trường của chúng ta nên việc mà chúng ta cần phải hiểu rõ những cái thông tin tác động trên thị trường hiểu rõ thông tin nó nằm trong chu kỳ nào trường và một lần nữa Dũng muốn nói các bạn đó là nếu trong một cái xu hướng đi lên thì những cái thông tin tiêu cực thường nó sẽ bị bỏ qua còn khi mà trong một xu hướng đi xuống thì những cái thông tin dù là tích cực nó cũng có thể bị giảm còn với các thông tin tiêu cực thì điều gì sẽ diễn ra với chúng ta mọi thứ nó sẽ có thể là cuốn trôi tất cả số vốn của ta dòng tiền của ta biến mất trong khoảng thời gian rất ngắn và thường thì chúng ta phản ứng rất là chậm khi mà các thông tin đưa ra nên khi mà chúng ta phản ứng chậm thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi chỉ trong một vài tiếng thôi là gần như chúng ta không có cơ hội nào để giữ lại cái thành quả chúng ta trong uh, suốt thời gian mà chúng ta bỏ công sức bỏ tiền của bỏ bao nhiêu thứ để chúng ta có thể có một cái thành quả như vậy nên trong đoạn này à, Dũng không muốn nói là các bạn có nắm giữ hay không nữa nhưng các bạn biết rằng là với những cái dịch bệnh sóng thần chiến tranh và những cái à, mang tính chất là là bất lợi với chúng ta trong cái uh, diễn biến của thị trường thì việc mà chúng ta cần bảo toàn vốn việc của chúng ta đứng ngoài thị trường việc của chúng ta cần phải giữ lại số vốn của mình đó là một cái yếu tố cần thiết với mỗi nhà đầu tư cá nhân chúng ta và ở đây Dũng muốn nói rằng các bạn là hãy trang bị cho mình một cái phần bảo hiểm để giữ cho số vốn của mình được uh, uh, giữ cho số vốn của mình trong thời gian tới để chúng ta có thể có những cơ hội tiếp theo trong quá trình đầu tư của mình một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi uh, chia sẻ ngắn của Dũng trong cái buổi sáng hôm nay uh, chúc các bạn có giao dịch thành công và xin cảm ơn rất nhiều